đó đi rồi công lý nhanh nhanh nhanh nhanh con mình hết ơi cứu giá ngon đưa chúng tôi với đại dũng ấn hoa kỳ cứu giá ngon việt nam chúng tôi với lấy nhà lấy lấy nhanh rút gọn Ôi, dân dân dân chúng tôi để xuống đoàn hôm nay đi được bao nhiêu người có mấy chục người đi sau báo cáo và các thứ bốn năm chục người là coi như bình định này tiền giang này à, ờ, coi như đồng nai này nam định như nam định này coi như an giang này tiền giang này rồi là cô ninh bình đầy đủ hết coi như là các tỉnh báo cháu là bình định tiền giang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 là lấy Ôi, còn Pháp lại Việt Nam này ông Trump ơi Ông Trump ơi, cái kia rồi sao chủ nghĩa Việt Nam giả đối đó ông Trump ơi Tôi theo ông mà bao giờ tôi Pháp lại Việt Nam này ông Trump ơi Cho thì có người đi cùng Pháp rồi Ông Trump ơi Ông Trump ơi, tôi Pháp lại Việt Nam này ông Trump ơi Thả đất ra nhà cho dân chúng tôi đây Đại sứ quán của dân chúng tôi đây Đại sứ quán của dân chúng tôi đây Việt Nam ơi Mỹ đứng dùng đi Mỹ đứng dùng Nước trà thương đất của dân Việt Nam hết Cái tấm bình rôn này đâu anh Cái tấm bình rôn này đâu Dâng lên, dâng lên đi Dâng cái tấm bình rôn lên, Tấm bình rôn nhân quyền bà không đang dân Nhân quyền, phải nhân quyền nhân lên Hay có nhân quyền, có nhân tiền ha. Bọn này là bọn nhân tiền Không phải, không phải, tấm kia cái tấm em đưa phản là bọn phản động cái tấm em đưa này đó bọn giết dân đồng tan hãy cướp đó coi như đất nước Việt Nam này coi như là cái đáng nhà nhà cầm quyền cái đáng công sáng đi cướp toàn bộ dân dân ba miền chúng tôi dân em on ba miền chúng tôi chúng tôi đi đến đại sứ quán Hoa Kỳ yêu cầu đại sứ quán Hoa Kỳ cứu dân ngon Việt Nam chúng tôi với bởi vì dân ngon Việt Nam chúng tôi nhà cầm quyền đảng cộng sản đã cướp hết giết người hại dân nhân dân chúng tôi cho nên chúng tôi không còn đi đâu về đâu cho nên dân dân chúng tôi đại đến đại sứ quán cầu cứu đại sứ quán cầu cứu đại sứ quán hoa kỳ cứu lấy việt nam dân dân ngon việt nam chúng tôi với bởi vì dân ngon việt nam chúng tôi trong cảnh màn trời chiếu đất ngày hôm nay nhân dân chúng tôi còn sống lê đường ngày hôm nay chúng tôi cũng sống lề đường đầu đường xó chợ cho nên nhân dân Việt Nam chúng tôi quay đầu tôi còn đấy quay đầu nhân dân chúng tôi không có quyền con người nhân dân chúng tôi không có ngôn luận tại vì cái nhà công quyền đáng công sáng nó thực hiện nó ra cái cái là điều 25 của hiến pháp nhưng mà cái 25 hiến pháp đó là nó không thực hiện đúng cái hậu môn nó hết rồi pháp là có ai đặt ra mà tại sao nó không thực hiện coi như nhân dân chúng tôi quá đau khổ bọn lừa đảo toàn là lừa đảo nó đặt hiến pháp ngồi xóm nên hiến pháp đó nó lừa dân cướp đất cướp nhà của dân dân dân riêng là đại dân để giết người bọn phản động tại vậy nó hại dân nó giết người nhân dân chúng tôi ai mà lên tiếng là nó hại nó bắt nó nhốt mà nhân dân chúng tôi nín thầy nó làm gọi làng cuồng đúng hết xếp lại là bắt người nó giết người đó chẳng hạn đó nhân dân chúng tôi đấy nó bắn cụ kênh nó bắn cụ kênh tại nhà mà nó tuyên truyền nó nói cụ cần là coi như là giết bọn nó bọn nó là nhảy xuống giếng nó không phải là cụ cần giết gia đình cụ cần không giết ai hết nhiều bạn con đa đạo tham nhũng đa đeo quan đa đeo cái đàn công dân hiền với giặc ác với dân đa đạo tham nhũng ngồi dùng chế độ độc đảng độc tài giết dân đã đạo thủ tướng dân dân pháp hèn với giặc ác với dân đã đạo thủ tướng dân dân pháp hèn với giặc ác với dân đã đạo nguyễn thị kính năng chủ tịch quốc hội hèn với giặc ác với dân đã đạo chủ tịch quốc hội kim văn hèn với giặc ác với dân đã đạo tham nhũng đã đạo tham nhũng đã đạo tham đá đá đào đá đào bao nhiêu người đã thấy không? ông Trương, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ở đâu mà nhân dân chúng tôi ra? Bởi vì các ông là thủ tướng lãnh đạo, tại sao chỉ đạo cấp dưới nó không nghe? Coi như là ngồi sớm lên pháp luật. Bọn ta quyền, chắc nó ngồi sớm lên pháp luật. Cho nên nó ngồi sớm pháp luật đó, nó coi như pháp luật không còn không có ý nghĩa. Cho nên nó mới cướp đất, cướp nhà dân chúng tôi ngày hôm nay dân chúng tôi như thế này đấy đấy xong đá đảo đá đảo cả nhà đỏ chờ đất tôi cho nó việt nam đá lại đá lại đá đồng tài đá lại đá lại đá lại không có đá đồng tài đá lại không có đá đồng tài tôi tôi đâu nguyên văn chương tự do tôi tôi đâu nguyên văn đào tự do đá đảo đá đào đá đảo đá đảo ngày là ngày hai mươi mấy ngày mười mấy tháng tết rồi 15, 15, 15, 15. ngày âm là hai mươi một ngày mười hai mươi mốt âm lịch rồi còn mấy ngày nữa là tết tết cổ truyền tại sao các ông có cái ngày cổ truyền mà nhân dân chúng tôi nằm lề đường như vậy thì các nhà cầm quyền lấy dân làm gốc hay nhà cầm quyền để đất quốc nhà của dân coi như nhà công quyền là cái lấy như cái dân làm gốc dạ, đất tài đất tài đất đáng cướp đất cướp nhà của dân ngày hôm nay để dân dân dân chúng tôi quá khổ sở như thế này mà dân chúng tôi mở miệng ra thì đàn áp đánh đập vùi dập nhân dân chúng tôi thì nhân dân chúng tôi ngày nay này mong rằng các vị còn quay lại bộ mặt lại à, các vị triều độ bộ mặt lại với dân thầy phải kêu tàu các chủ tịch các tỉnh ra đây đã đối đáp trả đáp trả nhà dân chúng tôi đã ổn định cuộc sống nhân dân chúng tôi trở về địa phương để hưởng thụ cái con cổ truyền tính đành của lề đường không phải nó hưởng thụ để cúng ừ. ông bà tổ tiên cúng ông bà tổ tiên chắc lẽ là những người người dân thì còn nhà còn đất thì cúng trong nhà những người không nhà không đất thì cúng về đường đấy nhờ các vị triều đình các vị triều đình có quay tay trong mắt lên xem nhân dân chúng tôi như thế này không hay là các vị nhắm mắt làm ngơ các vị biết cái đồng tiền của các tính thôi chứ các vị không biết bọn đồng đảng không có tổ tiên không các vị không biết cái nhân dân chúng tôi đau khổ như thế này nhân dân chúng tôi mất đất mất nhà không phải là nhân dân chúng tôi đã đi phản động những người ngu dân những người ngu dốt không biết nhân dân chúng tôi đi phản động chính là đảng viên đảng cộng sản phản động đảng viên đảng cộng sản phán động mà cướp đất cướp nhà dân chúng tôi đất nhân dân chúng tôi ổn định ba đời mà tại sao đi cướp nữa đi phân lô chính thà nhân dân chúng tôi hy sinh cho cái gì của đất nước thì nhân dân chúng tôi hy sinh cái này đi phân lô bán nền cho các doanh nghiệp các cá nhân ít lợi nhóm của các người thì nhân dân chúng tôi không may lắm đã lại nhân dân chúng tôi dù chết dù sống nhân dân chúng tôi quyết tâm đi đôi nhân dân chúng ta quyết tâm đi đổi cho bằng được quyết tâm bà con nhân dân bà con quyết tâm đi đổi cho bằng được chứ bà con quyết tâm quyết tâm Tôi xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng dân ông ba niềm chúng tôi xin kết thúc là bọn nhà cầm quyền đáng công sáng ờ, đứng đây nhé bỏ nhà cầm quyền đáng công sáng nó qua tôi nhắc nó xấu sợ xấu hổ chứ các nước thì nó ờ, bắt đàn áp nhân dân chúng tôi lên xe về nhân dân chúng tôi xuống xe đây tới trụ sở tiếp dân trung ương trụ sở tiếp dân trung ương là cái chỗ này là thối nát bao che tham nhũng để nhân dân chúng tôi khổ như chỗ này chỗ trụ sở tiếp dân trung ương này <clears throat> coi như một quý vậy à, con anh chị em chia sẻ dùm cái chỗ này là chỗ quá thúi nát tham nhũng là cái chỗ này đấy điều trung ương này tổ chức dân chủ so tiếp ương đông dân tướng ban tiếp dân trung ương nguyễn hồng điệp nguyễn hồng điệp là tên thối nát hèn với giặc ác với dân hèn với giặc ác với dân đê đâu nó hèn với giặc ác với dân nên chúng tôi nó mới khó ngày hôm nay đấy toàn là lừa đời gia đời gia đời gia thần với dân phan quốc đá đá tên nhung đá đá tên nhung đá đá nguyên hồng đẹp tên nhung đá đá nguyên hồng đẹp đứng lên trên chân nước quân tên nhung đá đá tên nhung đá đá tên nhung đá đá trên chân nước quân tên nhung đá đá trên chân nước quân tên nhung Thank you. 哎。 trả lại tự do cho Nguyễn Văn Trường trả lại tự do cho Nguyễn Văn Trường trả lại tự do cho Nguyễn Văn Trường trả lại tự do cho Nguyễn Văn Trường trả lại tự do cho Nguyễn Văn Trường tự do cho Nguyễn Văn Trường tự do cho Nguyễn Văn Trường tự do cho Nguyễn Văn Trường tự do cho Nguyễn Văn Trường đa đạo tham nhũng đá đa tam dung đá đa nguyên hồng đẹp tam dung đá đa nguyên hồng đẹp tam dung đá đa thanh ra nguyên hồng đẹp với dân phần quốc đá đa nguyên hồng đẹp với dân phần quốc đá đa nguyên hồng đẹp với dân phần quốc đá đa nguyên hồng đẹp với dân phần quốc quả lào tam dung thôi nhân dân chúng tôi tiếp tục thú niệm trương hòa bình phá thủ tướng chính phủ chiêu kêu gọi phá thủ tướng là con ờ, đứa lại kêu tôi kêu là là cho to lên mà không nghe rõ là có nhiều có là cướp đồ mình bắt người ra đất ra này đi ra luôn đứng ra ngoài đi đi ra ngoài tôi kêu là con ra đó đi thôi thôi đừng đưa ngoài Hoa đồ đông cho hòa bình Hoa đồ đông cho hòa bình Hoa đồ đông cho hòa bình tuôn cho hòa bình đứng gần gần coi cho nên là cái thằng nó lén tay nó giật điện thoại nhau chúng tôi rồi ờ, bà con đã bảo nên cũng tự di chuyển vào về ai gọi cho ai gọi cho chúng tôi như vậy ba mươi năm rồi không phải lo tết không đất đai để đâu bị đường nha quay đâu bị đường nha khóa đồ đoan trốn ở bên khóa đồ đoan trốn ở bên trả dạ đó khóa đồ đoan trốn ở bên trả dạ đất ra nhà cho dân khóa đồ đoan trốn ở bên khóa đồ đoan trốn ở bên khóa đồ đoan trốn ở bên khóa đồ Thủ tướng Trương Hòa Bình Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chiều nay rồi bà con nhân dân chúng tôi đứng tại trước cổng Trương Hòa Bình kêu gọi anh Trương Hòa Bình ra đây ra đây để trả đất trả nhà nhân dân chúng tôi ông có con mắt nhân dân chúng tôi ngày hôm nay ngày hôm nay nhân dân chúng tôi đến cái đó là biết cái ngày nào rồi mà tại sao thu tướng quanh năm suốt tháng không có trả đất trả nhà nhân chúng tôi không kêu gọi các chủ tịch các tỉnh ra đối thoại trả đất trả nhà dân chúng tôi Phá thủ đoàn đoàn hòa bình Phá thủ đoàn Hòa Bình và Thủ tướng Trương Hòa Bình Ngày hôm nay ông Trương Hòa Bình, ngày hôm nay dân chúng tôi đứng thế này Ông đã thấy nhân dân chúng tôi khổ như thế nào ông Trương Hòa Bình Ông là người phó thủ tướng chỉ đạo mà sao tại sao các tính ngồi xóm nên pháp luật à, ngồi xóm nên hiến pháp năm mươi người đi theo đảng là ba mươi năm rồi nhà đó chết rồi ngồi xóm nên hiến pháp đây ông xuân hòa bình ông đứa hồ bình nó ơi đã đất ra nên nhà nhà lại cho dân chúng tôi ổn định cuộc sống ông đương hòa bình ơi nhân dân chúng tôi không có ngày tết đông thương hồ bình ơi bắt lên đài bắt nói hay quá bắt bình ơi đã đắp cả nhà cho chúng tôi có cuộc sống ơi ông bà con tụi tôi mà đại gia chúng tôi về ngọn như vậy ông bình ơi ông bình ơi ngày hết tết đến rồi bình ơi mà cho chúng tôi không có tổ tiên đâu mình ơi phải chính vì yêu thương của mình cho gia đình con quê ơi Cái ngày hôm nay là ông Trương Hồ Bình đã thấy nhân dân chúng tôi như thế này không? Ông Trương Bình Trương Hồ Bình Ông là người phó thủ tướng, ông phải đứng đầu các tỉnh chỉ đạo các tỉnh ra đây đối chất nhân dân chúng tôi tại Hà Nội để giải quyết nhân dân chúng tôi để về ổn định cuộc sống nó lòng hành nó có đất có nhà của gia đình chúng tôi mình ơi bác bình ơi phú dân mang gan bác bình ơi quá khổ đó nhà đó đất cho chúng tôi có cuộc sống yên bình ơi ơi ông bình ơi ông bình ơi ông là phó thủ tướng ông lên đài ông nói hay quá bình ơi Giờ nhân dân chúng tôi đang đứng này này à, trước cái tổng phó thủ tướng Trương Hồ Bình làm hết 50 người nhân dân chúng tôi các 63 tỉnh thành đều có mặt tại sao phó thủ tướng Trương Hồ Bình ông nhắm mắt làm con như ông bật đèn xanh cho giác tỉnh nó cướp đất cướp nhà cướp cả quyền của người nhân dân chúng tôi như vậy có công bằng không hay là ông cướp được ông ông chỉ đạo cướp được cướp dân đoàn ba miền hôm nay có 50 người dân đoàn ba miền chết để không nhà ông mà mình kêu ăn trả tôi trả tôi từ đó ông mới bắt được và kêu công thừa mình đã mấy cái đấy rồi trả nhà trả đất cho dân từ giờ cho Nguyễn Văn Trường từ giờ cho Nguyễn Văn Trường từ giờ cho Nguyễn Văn Trường từ giờ cho Nguyễn Văn Trường từ giờ cho Nguyễn Văn Trường từ giờ cho Nguyễn Văn Trường tự do cho Nguyễn Văn trường tự do cho Nguyễn Văn trường tự do cho Nguyễn Văn trường tự do cho Nguyễn Văn trường tự do cho Nguyễn Văn trường trả tự do cho Nguyễn Văn trường trả lại tự do cho Nguyễn Văn trường trả lại tự do cho Nguyễn Văn trường trả tự do cho Nguyễn Văn trường tự do cho Nguyễn Văn trường từ xã dân huyện dân chưa, từ xã dân huyện dân chưa. bây giờ các chú công an vô báo ông John Hòa Bình ra trước cổng đây đây là khu bảo vệ chúng tôi bà con khẩn trương đến trường bảo vệ đây là là là là tố chất khi ông John Hòa Bình ra cổng đây đi rồi đi giờ hôn cả nhà nhá đi chuyển xe máy đi cả nhà cho nhân dân việt nam thế này cả nhà cho nhân dân việt nam thế này cho chúng tôi cả nhà cho nhân dân việt nam thế này cả nhà cho nhân dân việt nam thế này cả nhà cho nhân dân việt nam hóa thủ tướng trương hòa bình hóa thủ tướng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Hoa thủ tướng Trương Hòa Bình Hoa thủ tướng Trương Hòa Bình Hoa thủ tướng Trương Hòa Bình Hoa thủ tướng Trương Hòa Bình Hoa thủ tướng Trương Hòa Bình Hoa thủ tướng Trương Hòa Bình Hoa thủ tướng Trương Hòa Bình Hoa thủ tướng Trương Hòa Bình Hoa Thủ tướng Trương Hòa Bình Hoa Thủ tướng Trương Hòa Bình Hoa Thủ tướng Trương Hòa Bình Hoa Thủ tướng Trương Hòa Bình Hoa Thủ tướng Trương Hòa Bình Hoa Thủ tướng Trương Hòa Bình Ba ông, mấy viên ông Trương Hòa bé hồng bé phía pha thủ tướng trương hòa bên bé hồng bé phía pha thủ tướng trương hòa bên bé hồng bé phía pha thủ tướng trương hòa bình bé hồng bé phía phó thủ ơi cái anh để máy thằng làng lạ nó ra nó giật điện thoại á các con không? Chưa được không? Cái cầu của con còn chưa minh chuẩn. Một từ các bạn. Google của con đảm bảo những trật tự tập trung minh chuẩn Google vậy. Để đàn đà giờ giờ vô. Đây là khu bảo vệ chúng tôi yêu cầu bà con cẩn trưng đi chuyển khỏi khu vực bảo vệ. Tôi nhắc lại, yêu cầu bà con khẩn trương đi chuyển dấu bảo Đây là khu vực bảo chúng tôi yêu cầu bà con khẩn trương đi chuyển dấu bảo Bây giờ chúng tôi yêu cầu công an ngay cái ông lo đây để nhân dân chúng tôi kêu gọi phó thủ tướng trương hòa bình ông là người chỉ đạo các chủ tịch các tỉnh kêu gọi các chủ tịch các tỉnh ra đây đối chất với nhân dân chúng tôi trả đất trả nhà nhân dân chúng tôi không được quyền mà tao về đấy tao về tao về tao về cho dân không tao về là các vợ anh cướp không ăn tao về cho dân đây là khu vực về chúng tôi yêu cầu bà con khẩn trương di chuyển khỏi khu vực vệ cái khu vực này đã về đó cho bà về cho dân không ăn là đã về cho dân không thấy công an là đã về cái chế ăn cướp không ăn không thấy bảo vệ ăn cướp nó lợi dụng cái đồ đặc an cái đồ đặc an đi ra coi thường pháp luật bọn cộng sản coi thường pháp luật là cái bọn phản động đi lên bên kia cũng được đây là khu bảo vệ tư của bà con tập trung những khu bảo vệ đón ở dưới đó không được đón cho nên tập vậy đó có gì mình lăn được lăn ra đâu có đi mình lăn xả ra được đóng dưới xe máy của tôi đây đây

bà con Cần Dương đi về thủ về. Rồi đi đi. Đi làm bên xe, đi lên trước đốt xe. Đi. Đi đi đi đi đi. Coi ta coi coi ai nó nó giật điện thoại của nhau coi như là, là chỗ uh, thiền quang chỗ ông trọng ở nhà chú giáo chú tôi đi ông nữa cô trọng ơi ông là vừa là bán biết không vừa là chủ tịch nước mà vừa là chủ tịch đảng nữa ông trọng ơi giờ là biết thôi vừa là chủ tịch đó mà để cho chúng tôi khỏi về ông trọng ơi ông trọng ơi đây đây rồi vào để cho dân thôi cho chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ơi đã hồn bay vía chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ơi đã tới bay vía chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ơi dân chúng tôi đã tán bác ông Trọng ơi do cho quyền dân trường tự do cho quyền dân trường tự do cho quyền dân trường đa đạo tham nhũng đa đạo tham nhũng đa đạo quan tham góp đất của dân đa đạo quan tham góp đất hại dân đa đạo quan tham góp đất hại dân đa đạo quan tham góp đất hại dân đa đạo tham nhũng đường đây em đi trước em đi trước đây em đi qua trước đây vị dân dần dần chúng tôi đi ngày hết tết tết tới rồi tết đến nơi rồi mà không trả tất cả nhà dân dân chúng tôi đây đó tới nơi rồi mà thấy còn lang thang ở hà nội nè ông nguyễn trung phúc ơi ông trọng ơi Allah. Tây Phương đã cướp đất cướp nhà dân chúng tôi đã ra tao trình đã thu tướng rồi mà tại sao tại sao thu tướng là coi như quánh mặt làm ngơ vậy đó mình cứ kêu là đây cô kêu bà kinh ngân mấy người ra đắp cả nhà cho dân về ăn tết chú tên quốc hội kim ngân ơi ra đất ra nhà cho dân chú tên quốc hội kim ngân ơi chú tên quốc hội kim ngân ơi chủ tịch quốc hội kim ngân ơi chủ tịch quốc hội kim ngân ơi chủ tịch quốc hội kim ngân ơi chủ tịch quốc hội kim ngân ơi chủ tịch quốc hội kim ngân ơi chủ tịch quốc hội kim ngân ơi sâu đi con chở sâu đi con đi tập chậm mà chở sâu đi con dậy mà đi dậy mà đi dậy mà đi hơi đồng bào ơi dân ta chiến thắng không bao giờ dân thất bại dậy mà đi dậy mà đi dậy mà đi hơi đồng bào ơi đừng tiếc nữa càng chay khóc mãi dậy mà đi đôi sông đang chờ dậy mà đi dậy mà đi dậy mà đi hơi đồng bào ơi bao nhiêu năm qua dân nhà bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường dày mà đi dày mà đi bao giờ dân thất bại dân đến khôn khôn khô một lần dậy mà đi dậy mà đi dậy mà đi hơi lòng đầu ơi đừng tiếc nữa càng chây khóc mây, dậy mà đi nuôi sông đàn trời dậy mà đi dậy mà đi dậy ra đây hơi đồng bào ơi bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường dậy mà đi dậy mà đi thôi nay coi như không trả đất trả nhà nhân dân chúng tôi giờ ổn định cuộc sống hưởng thụ tết cổ truyền mà không trả lì lộn không trả nhân dân chúng tôi ba miền kéo ra đây đến thủ tướng đòi hỏi thủ tướng phải trả lại những gì cướp đất cướp nhà cướp quyền của người nhân dân chúng tôi hãy trả lại như quyền con người trái lại quyền con người tự do dân chủ nhân quyền như dân tộc việt nam tự do dân chủ nhân quyền như dân tộc việt nam tự do dân chủ nhân quyền như dân tộc việt nam tự do dân chủ nhân quyền như dân tộc việt nam tự do dân chủ nhân quyền như dân tộc việt nam làm cái gì dữ vậy rồi rồi rồi rồi rồi rồi tự do dân chủ nhân quyền với dân tộc Việt Nam tự do dân chủ nhân quyền với dân tộc Việt Nam tự do dân chủ nhân quyền với dân tộc Việt Nam tự do dân chủ nhân quyền với dân tộc Việt Nam đa đạo bè lũ thanh nhau đã đều tỉnh bình định thêm không đã đều chúng ta tin bình định thêm không đã đều chủ tịch các tin thêm không đã đều tham nhũng đã đều đã đều tham nhũng đã đều đã đều tham nhũng đã đều đã đều tham nhũng đã đều đã đều tham nhũng đã đều đã đều hội phụ nữ đã nhân đe đâu ta đã bà chủ tịch kiếm lâm bùi nhân đe đâu ta đã quốc hội bùi nhân đe đâu ta đã tam nhũng đe đâu ta đã tam nhũng đe đâu em ta sống không ngờ dậy mà đi dậy mà đi dậy mà đi ơi đồng bào ơi cô như ngày hôm nay thế này là đường chị nhân ông đế trung dân chúng tôi ngày hôm nay như thế này tại sao hả ông thuận còn phúc trọng đa đeo thêm nhung, đa đeo thêm nhung, đa đeo thêm đa đều tham nhũng đa đều tham nhũng đa đều tham nhũng đa đều quan tham có tác thời dân đa đều chỉ còn quan tham có tác thời dân nó qua nó xông qua để tôi đi đi đảng đảng cầm quyền chỗ nào đáng cầm quyền lấy dân làm gốc hay là đáng cầm quyền lấy đất của dân đáng cầm quyền lấy dân làm gốc hay là đáng chính đáng cầm quyền lấy dân làm gốc để đạp ở dưới chân đáng cầm quyền cướp đất cướp nhà của dân kêu ở đây Trời anh không kêu ông anh ơi, ở đây ông có nghe đâu Làm gì đây, kêu Kêu, đứng này nữa Ôi, ba Hồng Phúc ơi Ba Hồng đây đi ông Phúc ơi Bà đi Đi đi đi bà đi Đứng đây không đi đây chú Hồng ơi Bên đây sao chặn lại Không Sao bây giờ ngược cao vậy Ba dân bên đây, mày dân ngược lại đây giờ mình đi đi tới đừng phút nó nữa bởi vì sao chủ tịch bây giờ bây giờ bây giờ sao qua tôi nát rồi thủ tướng làm gì thủ tướng ngồi đó mà trật thờ là coi như chỉ đạo đi cướp của dân thủ tướng là bồ nhiên đá đạo thủ tướng trung quốc bồ nhiên đá đạo thủ tướng nhân trung quốc bồ nhiên đá đạo thủ tướng nhân trung quốc bồ nhiên đá đạo thủ tướng nhân trung quốc bồ nhiên không phải lên đứng đây không phải lên kêu trường ông phúc ra giải quyết đi về quá bơ nhìn mình là người thô tướng quá bơ nhìn lãnh tụ đất nước nhận quân đặng quá bơ nhìn tổng bí thư nhận quân đặng là quá bơ nhìn Đồng mấy thôi ngăn buôn rộng là quá bộ nhìn Đưa công an ra đàn áp cho dân là quá bộ nhìn rồi Đa đảng tham nhũng Đa đảng tham nhũng Đa đảng tham nhũng Đa đảng tham nhũng Nói cho ta lên Dạ cửa cho ta lên nha, Mở lên Mở nào Đó, đó, Phạm Hằng Hiền mới Ngân quá vô nhân Đỡ đỡ Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân quá vô nhân Ngồi đi, ngồi đi Hình như cái chỗ này còn ghế chị Tư à Chị Tư Ngồi đây Bà con ơi coi mất mất mất nhà, mất quyền con người như chúng ta không? chúng ta dạy mà đi đôi bà con ơi dạy mà đi dạy mà đi dạy mà đi ơi đồng bào ơi dân ta chiến thắng không bao giờ dân thất bại dân lên thôn khốn khổ một lần dạy mà đi dạy mà đi dạy mà đi ơi đồng bào ơi dậy mà đây nói xong đang chờ dậy à mà đây dậy mà đây dậy mà đây hai lòng bào ơi bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà bao nhiêu năm qua dân ông ta sống ngoài đường dậy mà đây dậy mà đây dậy mà đây hai lòng bào ơi dậy mà đây, dậy mà đây, dậy mà đây hai đồng bào ơi bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà bao nhiêu năm qua dân ông ta sống ngoài đường dậy mà đây, dậy mà đây, dậy mà đây hai đồng bào ơi càng chi không may vậy mà đây nói xong đang chờ vậy mà đây vậy mà đây vậy mà đây ơi đồng bào ơi bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà bao nhiêu năm qua dân ông ta mất đất mất nhà vậy mà đây